8 tháng 11, trường Cao đẳng Sư phạm Hòa Bình đã tổ chức hội thảo đánh giá kết quả khảo sát về ngôn ngữ, văn hóa và nhu cầu được học tiếng nói, chữ viết dân tộc Mường tại bốn huyện Tân Lạc, Lạc Sơn, Kim Bôi và Cao Phong thuộc đề án dạy và học tiếng dân tộc Mường giai đoạn 2018-2025, tầm nhìn đến năm 2035. Các đại biểu đã tập trung thảo luận 3 nội dung gồm khảo sát điều tra xã hội học về hiểu biết chữ Mường và nhu cầu được học tiếng nói chữ viết Mường trên từng đối tượng – điều tra về ngôn ngữ tiếng Mường tại các huyện tiến hành khảo sát, trao đổi thảo luận rút kinh nghiệm, chuẩn bị cho việc xây dựng chương trình và viết tài liệu giảng dạy tiếng nói và chữ viết dân tộc Mường cho các đối tượng. Khung mẫu điều tra xã hội học được thực hiện trên 800 người. Việc điều tra khảo sát được lựa chọn trên cơ sở đảm bảo đại diện cho các ngành nghề khác nhau như cán bộ công chức cấp xã, huyện, giáo viên từ bậc mầm non đến trung học phổ thông, học sinh sinh viên và nhân dân lao động Hội thảo sẽ là một trong những căn cứ quan trọng để xây dựng và thực hiện chương trình dạy và học tiếng dân tộc Mường cho các cấp học và cho người học trên địa bàn tỉnh Hòa Bình.